À, xin chào mọi người nha hôm nay em làm video về uh, hướng dẫn về cách là mình cái đổi địa chỉ IP cho cái cục wifi Tenda N300 này Tenda hai trâu á N uh, model N301 ở đây cục wifi này là bán trên thị trường rất là nhiều ha là nguyên nhân là mình uh, ví dụ như trong gia đình nhà mình mà có mình xài nhiều cái cục wifi á à, thì thường thường nó sẽ bị dẫn đến cái hiện tượng là trùng cái địa chỉ IP giữa cục này với cục kia cho nên á thường thường nó hay bị mạng nó chập chờn khi có khi không hoặc là nhiều khi mình đang sai cục wifi này mà hàng xóm này xin kéo kẻ của mình về ha thì cái cục wifi của mình là trùng với cục, cục uh, địa chỉ IP về cục wifi của hàng xóm thì dần uh, à, thì lúc đó là có người này có thì người kia không có ha đó. thì đấy là cái cục wifi của nó là như vậy thì cục wifi này thì bán ở ngoài thị trường cũng rất là nhiều ha thì ví dụ như à, mình trước khi mà à, mình đổi à, đây đây là cái cục wifi mới của nó là như vậy ha rồi rồi bây giờ em sẽ làm cái video về à, mình cứ đổi cái địa chỉ IP cho cục này ha rồi bây giờ để em cắm cái cục nguồn vào đây đây là cái nút nguồn của nó ha mình cắm cái dây màng dây màng của mình vào cái à, vào cái lỗ có chữ quan á là gần ngay đây cái nút nguồn này luôn Đó. ở đây là có một cái nút reset thì đối với cái cục wifi mà mình mới mua về á <laughs> mới mua về như thế này ha thì cái tên của nó mặc định của nó là phải phải là tenda ha còn cái wifi của nhà mình ở nhà mà mình đặt tên rồi á thì mặc định của nó là cái tên của wifi nhà mình ha đó là nếu như cái cục ngoài ví dụ cục wifi nhà mình ở nhà mà ghi là tên đặt tên của nhà mình rồi thì có tên nhà mình ha còn đây là mình, mình em lấy một cái cục wifi mới thì nó sẽ là tên là tenda ha đó rồi bây giờ em sẽ à, tiến hành là kết nối cái wifi này vào cái điện thoại của mình ha rồi để em tạm dừng ở đây nha, tại vì cái này em đang lấy à, quay trước nha đầu tiên để à, đổi cái mật khẩu cho cái cục wifi tenda này á thì đầu tiên á là mình cái chỗ dữ liệu di động ở đây á là mình phải tắt ha đó ở đây là ở đây của mặc định của em là dữ liệu di động đã tắt rồi ha đây là tắt dữ liệu di động thứ nhất cái thứ hai là mình phải kết nối vào cái cái điện thoại với mình vào cái cục wifi mà mình muốn đổi á ở đây là cục wifi mà em mới làm là cục wifi tenda đây ha là nó sẽ kết nối vào trường hợp mà khi nào mà nó kết nối wifi tenda mà nó hỏi mật khẩu thì mật khẩu của nó là từ 1 tới 8 nha rồi bây giờ nó đã kết nối với cái wifi tenda rồi ha rồi bây giờ mình sẽ à, vào Google Chrome này ha thông thường thì mình nên sử dụng các cái điện thoại như Samsung hay Oppo Vivo á tại hệ điều hành Android thì mình dễ làm hơn ha mình vào Google Chrome ha rồi mình sẽ đánh cái địa chỉ là 192.168.0.1 ha đó là mình đánh cái địa chỉ này thì ở đây á, khi mình đánh như thế này nếu mà cái wifi nhà mình ở nhà thì ở đây sẽ có tên và có mật khẩu ha đây ở đây là tên wifi của nhà mình ở nhà và đấy là cái mật khẩu đó. thì ở ở vậy em sẽ làm vừa đặt tên và làm mật khẩu cho wifi này luôn à cái thứ nhất cái thứ hai là mọi người chú ý ở trên này là trên này có ba cái chấm này hả em bấm ba cái chấm nó nhảy thành ba ba đường á thì mình chọn cái chính giữa nhá mình chọn cái chính giữa đó rồi bây giờ em sẽ đặt lại cái tên như cái này luôn ha. Em đặt tên là, là tên đã đổi à, IP đi ha. Rồi mật khẩu giả sử em đặt là một hai 123 abc sáu đi em đặt đài vậy ha. Rồi bấm ok thì cái này cũng sẽ là trở thành cái wifi giống như wifi nhà mình ở nhà rồi ha. Rồi bây giờ em sẽ kết nối lại cái cái lúc này ha đây cái cái tên đã đổi IP đây thì em thành nhập lại cái mật khẩu lúc này b 123 abc 456 à. rồi bây giờ em sẽ vào cái địa chỉ lúc này lúc nãy là địa chỉ 192.168.0.1 đây là nhớ mặc định địa chỉ IP của nó hiện tại là đang vậy ha bây giờ em sẽ vào cái dấu ba cái dấu màu trắng bên tay phải đây này hai bên tay phải đây có ba cái màu trắng gạch gạch bên phải đấy ạ mình bấm vào cái này cái mình chọn mục là để chọn mục nào vậy này để em xem nữa ha rồi vào cái trên ờ, ba cái gạch này ha mình chọn cái dòng dưới cùng là administrator đây mình chọn dòng dưới cùng ở đây của mình nhá nó có, có ghi là 192.168.0.1 là lúc này ha bây giờ mình sẽ là đổi thành chấm 10 chấm 1 đi ha mình sẽ con số 1 đó nữa là chấm 10 chấm 1 tức là cái mình sẽ thay đổi cái địa chỉ cho con wifi này thành chấm 10 chấm 1 mình bấm ok đời thành nó khởi động lại ha thì, thì lúc này nó sẽ nhận địa chỉ IP của nó là 192.168.10.1 thì nếu mình gắn một cái cục khác vào à, sau con này nữa thì mình đổi thành là chấm 11.1 hoặc là 12.1 chẳng hạn ha Đó. <laughs> rồi bây giờ nó thoát ra rồi ha bây giờ mình sẽ kết nối lại cái wifi lúc nó đây đổi IP wifi đây đổi IP wifi đó rồi thì mình sẽ vào Google mình sẽ gõ thì nó sẽ mặc định cho mình là trên này là chấm 10 chấm 1 luôn rồi ha 192 đây chấm 10 chấm 1 đó là nó vào lúc này rồi á đó. đó mình vào kiểm tra ha đó là nó hiển thị là chấm 10 chấm 1 này cái tên wifi mình nha đó, và mục wifi là tên wifi là tenda đổi IP ha là có nghĩa là mình đổi IP như vậy để tránh trường hợp là giữa cái cục wifi này với cục wifi nhà khác là nó bị trùng trùng với nhau ha thì lúc đó mạng của mình nó chạy ổn định được rồi cảm ơn tất cả mọi người nha mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em với nha